Các em thân mến Hôm nay thì thầy ờ, sẽ dạy cho chúng ta cách thao tác trên database trên MySQL Đó là một bài học vô cùng quan trọng để chúng ta có thể tạo ra được những các bảng biểu vân vân trong database Thế còn chúng ta phải tiếp tục học hai cái bài tiếp theo nữa Đó là bài tách uh, chuẩn 3 và tách chuẩn boycott ra Ở trong các lực đồ quan hệ thì sẽ thầy sẽ dạy vào các bài trong tiết tới nhưng trong tiết này hay trong bài học này thì thầy sẽ dạy cho chúng ta cách mà chúng ta thao tác trên MySQL thì đầu tiên thì các bạn kiểm tra xem đã chạy uh, uh, cái à, gem control panel chưa nếu mà nó ở trạng thái như này thì các em phải bật nút start cho thầy đó rồi sau đó thì thầy đã cho các em phần mềm navigate uh, premium thì chúng ta chọn vào đây Thế trong đây hôm trước thầy đã dạy cho chúng ta cách tạo hai connection nếu bạn nào chưa tạo thì các bạn tạo cho thầy là new connect nha MySQL vào đây các bạn đặt tên của các bạn vào đây Đấy, ví dụ các bạn đặt tên là Minh chẳng hạn local hot rồi xong rồi đấy thì chúng ta chọn uh, connect successful nó đã connect vào trong rồi tức là đã kết nối rồi chúng ta ok ở ờ, trong đây chúng ta có rất nhiều như Minh Thành vân vân thì chúng ta có thể xóa bớt đi à, chúng ta có thể xóa bớt cái con nách mình đi bằng cách là uh, chúng ta chọn delete connection à, hải connection chúng ta cũng có thể xóa đi đây là cái môi trường tạo thôi thế trong đây chúng ta kích ra thì chúng ta mới có từng này cơ sở dữ liệu quản lý lớp vân bán hàng bây giờ chúng ta có thể tạo new con new database open database là mở ra new database là tạo mới các bạn có thể tạo vào đây hoặc các bạn bây giờ thì dạy các bạn một cách tạo bằng lệnh các bạn vào query các bạn chọn new query các bạn đầu tiên các bạn tạo nhé ví dụ các bạn tạo là create Đó, database rồi các bạn uh, nhìn kỹ nhé để ghi vào vở khi chúng ta tạo ví dụ thầy tạo là mai guitar mai guitar là cái cửa hàng bán đồ đàn ừ. các bạn chấm phẩy vào đây cho thầy Đấy. thì câu lệnh này có nghĩa là tạo ra một cái um, database chúng ta defect cho thầy thì MyData được tạo nhưng nó chưa có bảng gì cả nó mới là một cái database thôi rỗng bây giờ các bạn có thể tạo new query một cái nữa các bạn tạo là create database và các bạn chọn cho thần là if not if not exert exert my ruta câu lệnh này có nghĩa là gì so với câu lệnh trước câu lệnh này là tạo database cùng tên nhưng nó tồn tại rồi thì thì sẽ xóa tên đó đi và thay tên vẫn tên cũ chèn vào còn nếu không thì nó sẽ không làm gì cả có nghĩa là câu lệnh này nó kiểm tra xem có MyData rồi thì thôi còn nếu không thì nó tạo mới đấy rồi ok sau đó các bạn có thể tạo nhiều dòng truy vấn các bạn chạy một lúc cũng được thì câu lệnh này nó cũng kiểm tra là gì đã có rồi đúng không đấy có rồi thế bây giờ câu lệnh thứ hai là câu lệnh là lựa chọn database thì các bạn ghi cho thầy là lệnh có tên là use myuta Đấy. thì lúc này vì là câu lệnh này làm sao câu lệnh này là trong này có rất nhiều như là bán hàng hồ sơ thì chúng ta chọn use my Utah thì nó sẽ chọn cho chúng ta cái cơ sở dữ liệu đang hiện hành tức là đang hiện thời đang làm việc thì chúng ta dùng câu lệnh này thì tất cả những cái câu truy vấn trong my MyUta được thực hiện còn nếu không thì nó không biết là nó đang nằm với cơ sở dữ liệu nào bởi vì trong đây có nhiều database các bạn chú ý nhé Đấy, và nó đang sử dụng là thế còn để xóa database thì các bạn xóa hết dòng này đi các bạn chọn cho thầy drop database xóa đi nha các bạn dùng drop database myuta Đấy, các bạn enter thì bây giờ các bạn thử nhìn xem nhá rồi các bạn ấn này cho thầy thì bây giờ ta di phép lại xem còn không MyUta đã mất Đấy. drop database MyUta các bạn chú ý câu lệnh này cho thầy đến lúc nào thì hỏi là chúng ta phải làm được drop database MyUta nhớ chưa Đấy, là thầy đã dạy xong chúng ta đã xóa bỏ đi cái lược đồ à cái à, database này đây không phải lược đồ nhá rồi bây giờ chúng ta lại tạo mới là create đấy Thì làm kỹ như thế để các bạn nắm được create uh, database rồi Mayuta rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy ok xong và chúng ta di phép lại Đấy, chúng ta thấy Mayuta xuất hiện đây đấy là cái câu lệnh mà chúng ta đã đã thực hiện bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm việc với um, cách tạo bảng tạo bảng thì cú pháp của nó như sau các bạn ghi cho thầy cú pháp tạm nhé còn đây là thầy nói là create à, thầy nói trên đây là nói tạm thôi chưa chạy đâu nhá table create table mở ngoặc ra trong là khai báo thuộc tính khai báo uh, thuộc tính đấy Đấy, khai báo thuộc tính có nghĩa là các column hay là cột mà hôm trước chúng ta làm cái lược đồ rồi đó sau các bạn đóng cái này lại Đấy. và cú pháp của nó là khai báo thuộc tính bên trong thế còn bên trong thuộc tính thì gồm có kiểu và kiểu của cột kiểu dữ liệu thế bây giờ thầy sẽ nói ờ, cho chúng ta từng cái một ví dụ bây giờ chúng ta khai báo là chúng ta tạo một bảng là customer custom Đấy, đây là bảng khách hàng chúng ta chú ý cho thầy xuống dưới chúng ta chọn customer id kiểu là in nhá chúng ta học dần đừng lệch một làm cẩn thận thôi tiếp theo này first name Vacha chúng ta học đến đâu chúng ta sẽ nói đến đấy Vacha đây là 60 Đó, đây là kiểu ký tự các bạn chú ý cho thầy kiểu ký tự nha phẩy xong mỗi một cột thì các em thêm một dấu phẩy cho thầy và cuối cùng là last name tên tên gì tên trước và tên sau các bạn nhớ thì chú ý cho thầy gồm Vacha Đấy, các bạn cũng cho 60 cho thầy rồi kết thúc của cột cuối cùng thì chúng ta không cần phải chúng ta chọn chấm phẩy chọn chấm phẩy và bây giờ chúng ta sẽ tạo nhá Đấy. khi mà nó nói là affected row bằng không thì có nghĩa là câu lệnh không bị lỗi và chúng ta sẽ chọn chọn cái này ra Ờ, chúng ta phép lại cho thầy thì chúng ta nhìn thấy là customer đã được tạo và tạo theo đúng câu cú, cú pháp này Đấy, cần các bạn là làm cẩn thận thì các bạn cho xuống đây để nó dễ nhìn nghĩa là đây là mở ngoặc của phần tạo các uh, lực đồ gồm có các thuộc tính customer ID first name last name thì chúng ta chọn chỗ này nhá và bây giờ chúng ta mở cái bảng này ra thì chúng ta nhìn thấy là đã có các cột rồi first name last name được chưa các bạn rồi thì bây giờ chúng ta lại xuống dòng chúng ta lại thao tác lại với cái bài này thì chúng ta xóa thầy xóa đi cái cột này chúng ta chọn delete cột đi à, delete bảng này đi và chúng ta tạo mới một cái nữa cái nữa thì nó sẽ như nào chúng ta lại tạo create table get table nha. rồi các bạn chọn customer Đấy, xuống dòng Đấy, các bạn cẩn thận các bạn chọn này cho thầy chấm phẩy ở đây đã rồi ở đây các bạn này để thầy nói từng cái một customer cái này nó khác với cái trước như nào nó của thầy nó hơi chậm một tí ừ, các bạn đợi một tí nha biết là lỗi cái gì nó đang chạy chậm rồi khát thầm mờ ကြားကြားလာခဲ့တာလုံးတွေတဲ့ပါ rồi customer uh, ID và đây là kiểu nguyên kiểu số nguyên các bạn chọn xuống đây cho thầy uh, nhưng kiểu số nguyên lúc này thì các bạn sẽ ghi cho thầy là nó null nó luôn là gì là không được để chấm và các bạn thêm cho thầy là uni uniq tức là duy nhất Đấy. Yeah, not non unique có nghĩa là thuộc tính này là duy duy nhất hay cột đó khi mỗi chèn một hàng vào thì dữ liệu trong hàng đó là duy nhất kiểu thứ hai các bạn chú ý cho thầy first name Đấy, cái, vẫn cái bảng đó nhưng nó thêm có unique có nghĩa là duy nhất tên trước chúng ta đánh va cha Đó. và chúng ta cho 60 ký tự vào phẩy xuống dòng lát nên cũng va cha sáu mươi thì hàng cuối cùng các bạn để chống cho thầy thì có nghĩa là riêng cột này là có Uniqlo là duy nhất các bạn chú ý nhá rồi là chúng ta sẽ chạy chúng ta sẽ được cái bảng này xong ok bây giờ chúng ta vẫn dùng cái cột truy vấn này chúng ta có thể sửa trong cửa sổ này hoặc các bạn tạo new truy vấn khác cũng được tùy các bạn nhưng mà bây giờ đang thực hành với MyGuta tức là cơ sở dữ liệu là MyGuta thì các bạn có thể xóa cái này đi Đấy, bây giờ các bạn tạo cho thầy một cái bảng là bảng order bảng tức là đặt hàng đấy table rồi chúng ta tạo order được chưa order đây là gọi là đặt hàng chúng ta chú ý hai cái um, dấu đóng dấu, dấu cái dấu gọi là dấu uh, ngược đơn đấy <coughs> rồi chúng ta bắt đầu chọn nhá uh, từ khóa thứ nhất là order id in đấy là cột order not null rồi Uniqlo là cho duy nhất phẩy xuống dưới nghĩa của nó là duy nhất customer customer ID in not null Đấy rồi uh, order number order number order number là gì là thứ tự của cái ờ, đặt hàng đó cái đơn hàng đó để chúng ta lưu cái order number chúng ta chọn số là vacha vacha đây để các bạn đánh ký tự vào chúng ta đánh 50 Đấy, sau này để chúng ta điền ký tự not null rồi chúng ta tiếp tục order date order date order date là ngày đặt hàng chúng ta kiểu date đấy rồi chúng ta ghi cho thầy là nó luôn các em đánh chữ hoa được chữ thường được rồi order total order total nghĩa là tổng của hóa đơn là bao nhiêu thì mà là bao nhiêu thì chúng ta đánh là decimal decimal có nghĩa là đây là số thập phân thì các bạn có thể đánh 9 cho uh, ờ, 9 vị trí cho ký tự số Đấy, lên hàng tỷ đúng không và hai ký tự thập phân chúng ta ghi như thế này có nghĩa là nó sẽ lưu được 9 cái chữ số đằng trước và hai chữ số thập phân theo sau và chúng ta sẽ ghi là nó luôn rồi tiếp theo là pay mình total payment total là gì là phải trả là bao nhiêu thì chúng ta cũng ghi là decimal chúng ta cũng cho đặt một cái ờ, định dạng là 92 9 ký tự nguyên ở đằng trước và thập phân là hai chúng ta ghi cho thầy là nó luôn hoặc là chúng ta ghi chữ default mặc định là số 0 mặc định là số 0 thế bây giờ thầy giải thích nhá order ID chính là key là khóa để nó xác định là thì ờ, đơn hàng này do những thành phần này sẽ nó sẽ phụ thuộc hàm có nghĩa là nếu như các bạn đây thầy viết tạm ở dưới nha lại ra thầy phải có một cái nữa tức là order uh, ờ, ID đấy thì theo Ờ, nó sẽ phụ thuộc hạ à, nó sẽ thì xác định cho chúng ta toàn bộ các thuộc tính bên trong duy nhất thì ở đây order cũng là một khóa giống như bên trong mà chúng ta đã tạo ở trong cái bài hôm trước ấy, cho chuẩn chúng ta thấy là ở chuẩn 3 chuẩn boycott đấy chuẩn 3 là gì là không có phụ thuộc hàm không có phụ thuộc bắt cầu và khóa chính chuẩn boycott thì các thuộc tính của chúng ta là gì nếu nó phụ thuộc hàm thì ờ, cái kia cái thuộc tính khóa đó phải là khóa của của bảng nên chúng ta xem lại định nghĩa hôm trước thầy đã nói rồi đấy chúng ta tất cả những này là mỗi một order ID nó xác định uh, order customer ID order number order date order total vân vân chúng ta nhìn vào đây thì cái bảng này sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ chạy cho thầy là run đấy và bảng này đã chạy xong thì chúng ta nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta di phép chúng ta sẽ thấy hai bảng đấy. customer và order đấy. customer thì mỗi customer nó xác định cho chúng ta gồm first name và last name vì ông John uh, first name là John đằng sau là thì uh, Micah vân vân nói chung là tên uh, về tiếng Anh thì chúng ta có thể đặt tên là gốm tên trước và tên sau đấy, đấy là những cái mà mà thầy uh, vừa nói thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái mục tiếp theo đó là chúng ta phải đặt là một cái khóa chính đặt khóa chính thế để đặt khóa chính như vậy thì uh, chúng ta sẽ làm như nào ví dụ bây giờ thầy muốn uh, đây là hai cái bảng ta tạo rồi nhá ta đã thấy là tạo rất, rất là ngon đúng không uh, bảng order rồi chúng ta được có từng này cột đúng chưa Đấy. thì bây giờ thầy lại nói lại một lần nữa thì bây giờ chúng ta nâng cấp một cái ờ, khái niệm lên đó là khóa chính của nó thì chúng ta sẽ làm như nào bây giờ thầy lại xóa đi hai cái này vì hôm nay là thầy dạy thực hành cho nên là các bạn có thể xóa nó đi đấy hoặc là chúng ta dùng lệnh drop table đúng không thôi được rồi bây giờ chúng ta sẽ coi như là rỗng nhá chưa có gì rồi chúng ta vào query còn cái đây là cái vết của nó rồi chúng ta sẽ tạo một bảng customer ờ, gồm có khóa chính tăng tự động thì chúng ta phải tạo nào create customer đó rồi bảng customer chúng ta xuống dòng cho thầy ờ, lúc này chúng ta sẽ không khai báo đơn giản như ở ví dụ chữ dụ trước nữa customer rồi ID kiểu nguyên được chưa not null Đấy, not null nhá kiểu nguyên này không được rỗng này rồi chúng ta đánh cho thầy chữ primary primary là chính là khóa chính key key chưa auto auto increment khóa chính tăng tự động vì hôm trước chúng ta đã làm với à, bằng tay nhưng hôm nay là chúng ta làm bằng lệnh auto increment rồi thầy có một trường một cái ờ, thuộc tính nữa là email email address đó kiểu va cha chúng ta cho thoải mái là 255 đi rồi not null unique tức là duy nhất hộp thư thì phải là duy duy nhất đúng không nó luôn là u dq Đấy. và chúng ta xuống dòng thế câu lệnh này sẽ tạo ra chúng ta một bảng customer với chúng ta có thể thêm last name last name ở đây được last name với va cha 60 first name à, chúng ta có thể chèn đây đây các bạn cho phẩy cho thầy nhé rồi các bạn xuống vòng gửi cho thầy các bạn đến first name va cha 60 phẩy Đấy, thì đây là một bảng chúng ta đã có khóa chính thì bây giờ thì chúng ta chạy này nó à, nó báo gì nhỉ báo chúng ta là in not null primary key auto increment increment để, để chúng ta xem nó bị ờ, sai chỗ nào my address rồi nó null increment để thầy đánh lại chỗ này file rồi not luôn nhé, chỗ nguyên này in not in not luôn rồi primary key auto increment va cha suất lên 360 nắp rồi bây giờ chúng ta thử chạy à, nó bảo có một lỗi sử dụng customer ở near gần customer customer ID integer not null customer ID integer not null đúng rồi mà cái ừ. nó đốt cũng được thử xem cái này cũng là kiểu nguyên thì em cứ tắt thôi thì cái này thầy ghi lại để thầy nhớ nhá query này là tạo customer rồi để nhớ lại cái đây thì chúng ta chạy một cái này à đây create table chúng ta chưa có Đấy, phát hiện ra là như thế và bây giờ chúng ta ghi vào chúng ta chạy này view xong rồi Ồ, xong rồi bây giờ chúng ta sẽ gì refresh lại đúng không refresh lại nhá chúng ta nhìn thấy bảng customer lúc này có khóa chính là đây Đấy. ngon chưa các em rồi bây giờ chúng ta thử view design nhé đây tự nhiên nó làm khóa chính cho mình luôn ở đây và auto increment ở tại đây các em thấy chưa tạo tay cũng vậy mà tạo bằng lệnh cũng vậy đấy là câu lệnh à, mà chúng ta vừa học cách tạo như vậy thầy dạy cách tạo thứ hai vẫn tương đương như thó như thế để chúng ta có thể làm bây giờ chúng ta lại vào query mới Đó. các em nhìn thấy là với query cũ thì là vàng trên kia còn query mới này thì chúng ta lại tạo như vậy nha chúng ta xóa hết đi rồi thì chúng ta lại tạo là create chúng ta học nhiều cách để chúng ta hiểu create customer table card khách hàng đấy được chưa đấy lúc đấy là thiếu table nhá rồi xuống dòng xuống dòng chúng ta chốt cái này vào đây để chúng ta không quên các bạn chú ý nhá thiếu một cái từ nào là nó sẽ báo lỗi từ đó chúng ta sẽ tạo là bảng cột thứ nhất là custom customer ID ở đây là kiểu nguyên rồi not null in key auto cái này thầy không cho key nữa mà thầy cho key đằng sau auto increment Đấy, phẩy xuống dưới rồi email address Đấy, địa chỉ nhá các bạn có thể cho uh, ờ, vacha vacha là số các ký tự dài đến 255 các bạn cho 255 cho thời và nót luôn Đấy. nót luôn cho thầy nhá rồi UNIQ là duy nhất phải xuống dòng rồi chúng ta đến primary là phần khai báo thì cái uh, query trước cái truy vấn trước và truy vấn này nó đều cho chúng ta một cái bảng giống nhau thì chúng ta ghi là primary Đấy. key key nhưng mà key cái gì key cái customer id có nghĩa là các bạn thấy là ở cái ờ, truy vấn trước thì customer id nó luôn rồi primary key sau đó đến auto increment thì viết liền cái dòng này nhưng đây mình viết xong mình viết sau cũng được đấy còn first name thì các bạn chèn vào đây và chàng sáu mươi đấy hai cách tạo bảng đều như vậy first name last name last name va chạm các bạn cho 60 cho thầy Đấy. phẩy đây phẩy đây rồi bây giờ cái dòng là của cái query này thì các bạn sẽ ghi nó vào để nó gọi là để tạo bảng customer 2 Đấy. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta nhìn thấy hai query này tạo bảng cắt customer 1 này thì nó dòng primary nằm trên đây còn tạo bảng 2 thì nó nằm ở đây bây giờ chúng ta cùng chạy nhé chạy cái bảng này xem nó có ra không đấy cũng ra như vậy đúng không các em và chúng ta refresh lại chúng ta nhìn thấy đấy cũng như vậy được chưa rồi thế bây giờ chúng ta đây là chúng ta đã biết cách thao tác trên một bảng bây giờ thầy mới nói là cách tạo ra một cái bảng à, có hai khóa có hai khóa đấy để cho chúng ta làm việc nó như nào tức là chúng ta sẽ hiểu là không những chỉ tạo là bảng một khóa mà chúng ta tạo hai hai hai cột chập vào một khóa có nghĩa là trong khóa chính của chúng ta sẽ có hai cái cột thuộc tính gọi là cột thuộc tính không nguyên tử đúng không giống như mà chúng ta đang học ở trong bảng trong cái ờ, phụ thuộc hàm đấy trong lý thuyết về đại số thì chúng ta thấy là cái cột đó sẽ không phải là cột nguyên tử mà cột là gồm có hai cột bây giờ chúng ta tạo ra một query thứ ba bây giờ một thầy tạo một bảng là order item thì bây giờ thầy tạo nhé create table các bạn học kỹ cho thầy như thế order item được chưa xuống dòng Đấy, các bạn bục cái này cho thầy enter lên trên đây các bạn tạo cho thầy là order id kiểu nguyên in này được mà integer cũng được các bạn cho nó moon Đấy. rồi product id các bạn cũng kiểu nguyên not moon tiếp theo các bạn cho cột item item là một cái nó giống như là một cái ờ, đơn vị thôi người ta muốn nói một cái item chung ờ, giống như là trong một cơ quan thì item ở đây có thể là những con người trong sản phẩm thì item là những mặt hàng rồi trong bán hàng thì item nó gọi như thế rồi trong các đối tượng của bên ờ, ờ, trong lập trình người ta cũng gọi là item nghĩa là item nói lên một cái ờ, một cái đơn vị đếm thôi đại diện cho một đối tượng của đó item price tức là giá cả để chúng ta đi xem màu thì chúng ta đi siêu chúng ta cho là 12 12 nghĩa là hai số thập phân chúng ta cho nó luôn Đấy. rồi discount discount amount discount amount discount amount là gì là ờ, discount mao các bạn học trong thống kê kế toán ấy, mao là số lượng discount đây là có thể là nó nó nó, nó về là chiết khấu vân vân đấy thì các bạn chọn cho thầy là đi rồi các bạn chọn cho thầy là 10,2 not luôn các bạn cứ tập làm những cái bài này cho thầy rồi khoan quantity quantity quantity ở trong thống kê tiếng Anh trong kế toán nó là uh, ờ, quantity nó nói về số lượng not luôn nhiều lắm withdraw nghĩa là rút tiền chúng ta chọn làm quen với những từ đó primary bây giờ thầy mới sử dụng là gì à, là primary key Đó. Kỳ ở đây Kỳ ở đây thì thầy ghép hai cái cột nằm thành khóa Đó là order Cái này thì không tăng tự động Order ID Tức là chúng ta phải đánh đúng như ở trên trên kia Order ID và Product ID các bạn chú ý nhé đây nó sẽ lấy hai cái này nó ghép vào đây làm khóa chính còn bình thường khi không có dòng này thì nó sẽ không tạo khóa cho các bạn các bạn chú ý nhé đó hai cái đấy bây giờ chúng ta chạy nhé chạy xong rồi thì bây giờ các bạn nhìn vào đây đấy, đi phép các bạn nhìn thấy này order này đấy đủ chưa đủ cột rồi các bạn có thể đưa chuyển ra để các bạn đánh nhập số vào Đấy, đánh nhấp số vào bây giờ chúng ta sẽ xem design thì chúng ta khóa của chúng ta là cái gì đây hai cái này là nhập thành key đúng chưa đấy ngon rồi thế các bạn đã hiểu được vấn đề là là chúng ta đã làm được đúng không thì bây giờ chúng ta sẽ học một lệnh tiếp theo các bạn chú ý nhá bài học hôm nay rất là sinh động rất là nhiều ý nghĩa tiếp tục tiếp theo là thầy dạy cho các em cách đổi tên bảng đổi tên uh, thuộc tính để cho chúng ta thấy là nó rất là linh động như thế nào bây giờ chúng ta vào query Đấy, chúng ta tạo là đổi tên đổi tên bảng à, đổi tên bảng để đổi tên bảng thì bây giờ chẳng hạn như thầy muốn đổi tên customer ví dụ trong một quá trình mà các bạn không đồng bộ thống nhất dữ liệu các bạn muốn đổi tên bảng để đỡ bị nhầm lẫn thì các bạn đổi tên cho thầy là alternate alternate có nghĩa là thay đổi nhưng alter là viết tắt của chữ alternate trong tiếng Anh table Đó. rồi customer bây giờ thay đổi tên tiếng Việt nhá Gname customer Gname thay đổi tên là khách hàng này các bạn nhìn thấy không đây đây là lệnh nổi tên nhá các bạn chú cho thầy để chạy này rồi bây giờ thầy di phép lại Đấy, khách hàng của thầy bây giờ chính là đây tên nó được thay đổi các bạn nhìn thấy chưa đấy đấy đổi tên khách hàng rồi các bạn đã hiểu được các bạn đã không nhớ thì tua lại video để các bạn xem thầy đã đổi tên là khách hàng như vậy bây giờ thầy sẽ đổi tên à, hay là thêm một cột ở cuối bảng các bạn chú ý nhá rồi bây giờ thầy chọn này đây bảng khách hàng khách hàng của ta gồm có last name ở cuối đúng không thì bây giờ thầy mới tạo là thêm một cột à, cột nào đó ví dụ cột nào đó khách hàng khách hàng chúng ta gồm có mấy cột các bạn nhìn thấy mấy cột 1 2 3 4 đúng không phải vào 4 thế bây giờ chúng ta sẽ thêm một khách hàng nữa là phone number vào đây cuối được chưa thêm một cột phone nhé thì bây giờ cái chẳng nhẽ bây giờ một cái bảng đã chèn dữ liệu rồi mà chúng ta muốn thêm một cột mới để ta chèn thêm phone number thì chúng ta phải làm như nào là chúng ta không thể là xóa hết bảng chúng ta làm lại gõ từ đầu rất là mệt và các bạn chỉ chỉ thêm một cái cột là phone number ở cuối đấy hay là chúng ta thêm một cái ờ, mobile phone mobile ở phía cuối cũng được các bạn có thể thêm như sau alternate alter table Đó, khách hàng vì là thay đổi trên là khách hàng rồi không phải customer nữa đúng không đấy thì các bạn sẽ thêm là add thêm phone number thêm số phone ở cuối gì ở cuối cùng các bạn ờ, nhớ cho thầy nhé thêm vào nó Đấy. và kiểu là gì va chạm Đấy, thầy cho số phone thầy cho là 20 đi thầy viết cho nó sông xanh Đấy. bây giờ thầy chạy nha các bạn nhìn này thêm một cột phone number vào bảng khách hàng à, bây giờ chúng ta sẽ mở khách hàng ra chúng ta xem chúng ta chạy đây chúng ta thấy cột phone number được thêm vào chưa đấy thế các bạn chú ý cho thầy nhớ câu lệnh đấy cho thầy nhá rồi bây giờ này thầy này nói tiếp Đấy, mỗi một giây một phút ở trong video là một cái cực kỳ quan trọng uhm rồi bây giờ thầy ờ, đợi thầy tí thế nó đang chạy đánh chậm Thế uh, tạm thời chúng ta đã học đến clip này nhá để thầy uh, sẽ nối liên tiếp đến các phần tiếp theo. Thì bây giờ thôi tạm thời như này vì nó đang treo. Các bạn chú ý cho thầy, nó đang treo máy thì thầy